Thank you. chiều gửi nhớ Huế ai đêm sao sáng sông cho sao số lòng bài xưa lòng

sáng sông cho sao xuống lòng bài xứ xa nghe lý thương núi nhớ rừng dù ở nơi đâu sao khói giấc ngủ nằm mơ nhớ một vùng quê dẫu xa lòng luôn nhớ về đi mua rồi cũng nhớ về